Ok, hello anh em, chào mừng anh em đang đến với channel LCS Chào Gaming Thì hôm nay uh, chúng ta tiếp tục uh, con game Metro 2033 Thì hôm trước mình với một thanh niên ở mới gặp ở Riga đã cùng nhau là vượt qua một cái uh, đường hầm bị lãng quên và chúng ta đang đến được với trạm mới đây là khu khu này là khu à đây là một khu chợ mà thanh niên Bourbon đã dẫn mình đến À, hiện tại chúng ta đang ở khu chợ thì uh, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ cần là lên mặt đất với Bourbon và tìm đường tới Police để tìm cựu binh hành trình tìm cựu binh Mueller theo uh, nhiệm vụ của Hunter sao cho ở đây rồi Hình nên vừa bon đây rồi Great. Let's go then. I think you already know the way. À, nhưng mà lát nữa mình sẽ có ông này hứa sẽ cho mình khẩu AK cho nên mình có nên bán một khẩu súng đi ông ta ờ ha hợp lý ừ vào bán khẩu súng đi ạ như tập trước mình còn nâng cấp súng lên mới đau chứ ừ mà bán bán bố súng đi bán khẩu này đi này thủ cúi bắp này làm cho khẩu shotgun này à, cái z nhở? nhỉ Ui. Đấy này là đang dùng rồi Ờ à, Shotgun không có ống ngắm à For you. Just buy and shoot. Có nên gắn khẩu này X2 không ta? Thôi bắn cũng không được sai lắm Thôi bỏ đi Dành tiền đi Ok Ông kia đâu nhỉ? Đây rồi Take my spare filter. We need to get up to the surface. Rồi, cầm lại bộ lọc còn dư chúng ta cầm to lên the đất. This is Moscow Metro, over. Bourbon? Does anyone read me? As if you don't know. Go fuck and get out. I've already paid Mike. Bị đòi nợ rồi. if you don't want to go through. If anyone reads me, respond. Shit. It's Moscow. A pleasure Moscow doing business with you. All right, all right. Just kiss me. Metro, over. Does anyone read hmm. me? Đùa nhau à? Đã bắt tay nhau rồi. Rồi, cổng này để lên mặt đất đây. Tình hình có vẻ lên mặt đất sẽ ná thở cho nên chúng ta cần phải đeo mặt nạ đấy Ok, đi thì đi thôi Đi thôi anh bạn thành phố chết khi chúng tôi trở lên tàn tích còn sót lại của Moscow à đây The Moscow đang dưới lòng đất của Moscow tôi bỗng cảm thấy sợ hãi và một nỗi niềm buồn len lỏi sau cả đời dưới lòng đất tôi đã trông thấy một vẻ đẹp lạ lùng trong nền trời u ám những khung cảnh nằm im lìm trong lớp tuyết phủ Vậy ra đó chính là thành phố chết. Bourbon lập bẩm. Chào mừng về nhà. Astum. Rồi, phải đeo vào rồi. Cẩn thận. Thiên bị có vẻ như là thảm họa hạt nhân thì phải. Gây ô nhiễm và đột biến một số loài sinh vật nó trở thành uh, lũ quái vật ok bộ lọc khí hay bộ lọc khí à Cắt dây, à. ui đây toàn xương này ạ. Lên trên tầng này xem nào. Đụng, á, à, mình giật mình, giật mình men. So just take a careful look around, we'll have no problems with spare filters and ammunition whatsoever. Tao chỉ lên lút đồ mà. Ah, ah, Con kia sợ quá chạy mất tiêu rồi. Ờ, toàn bẫy này. Bẫy này có kiểu như bọn địa bom ấy nhỉ? căn phòng Từ chúng ta phải nhìn xuống đất xem có bẫy không đã Vấp là ăn cứt luôn Đây có một cái két Không mở được rồi Làm sao để chúng ta có thể mở két ra được nhỉ Như vừa nãy nhỉ Tìm một cái chìa khóa Ở đâu đó Có một cái đồng hồ ở đây nè tình hình nó nó không cho Rồi, ờ, test súng rồi trời ngon đấy Rồi, có vẻ như là lên đây chỉ để lấy cái quyển kia thôi Cái cửa này không vào được rồi à, Khám phá hết khu vực này đi Còn nhiều thứ đang đợi chúng ta đến lút lắm ở đây chạm gọi điện à xây điện luôn Cắt dây điện thoại luôn là sao Cũng không thu thập thêm được cái gì Tiền này Rồi ok đấy Con gì đây Chuột hay con gì ấy Rồi, let's go Tôi đã sẵn sàng rồi Một đạp Ta phải tới lỗ, lỗ thông gió Cậu hổ attack của tôi như đã hứa À, bây giờ đưa ông này đến lỗ thông gió và ông này sẽ đưa cho mình khẩu AK và đường ai nấy đi. Mình chỉ đưa ông này đến đây thôi. Đó là nhiệm vụ của mình. Nấp vào à? À đủ Cái gì vậy? À đủ Some people call these demons, I call them bitches. So that's the dead city. Welcome home, Artyom. You're a baby. Nhà bên kia cũng có đường mà. Ơ ờ, kìa, cứu cứu cứu cứu cứu cứu Rồi ôi Ơ ờ, kìa Chết rồi Giờ không có đường lên rồi đây đây đây lên lên rồi này thế à, thế là bắt buộc mình phải đi đường vòng rồi đó rồi cuộc chơi đã định rồi bắt đầu đi mẹ đường cái này đi cho lành ôi con lợn kia đừng bị bắt đi nhá bắt là là, là, là mất khẩu ak của tao đấy Con này đi tuần à? À đủ Đéo được Đi vòng để gặp Bon đằng sau khách sạn À đủ Sao mình lại bị vỡ kính này nhỉ Chắc chắn nó đuổi mình vào đây rồi Mình phải đi đường trong này à tí rồi đuổi đúng đường ấy à mà Lại có con bay bay rồi láo à láo à ở kìa chết luôn ô mình nháy e liên tỏi rồi mà ảo thật sự ạ à. con bay bay nó đuổi đến đít rồi một chào bướng à chó lợn à có con kia đấy cho nên mình phải chui vào nhà Cứ ra khỏi nhà phát là ăn lìn luôn Ui dồi. Ơ kìa rút sao rồi ném này bình oxy luôn Thế bảo đưa ông kia đến đâu mà sao sao bây giờ mình lại tự đi một mình này Tự lạc vào trốn mê cung này Á đồ Sao nhìn thấy cái trước lúc ấy à Đồ Có ký ức của cái khu vực này luôn cứ lúc bị nổ luôn Ủa, hoảng loạn vậy nhiều nhiều yêu quái quá thì à, đi đường nào đây chắc chắn phải đi đường bọn này rồi à đù ra nhiều dữ vậy hết mẹ rồi ạ ăn cứt rồi Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. xuống đường chưa ta Hết Uầy, sấy hết sạch đạn luôn ạ à. Ôi ôi, toàn có ký ức của những ờ, cái... cái, cái, cái, cái, cái. Những người trước lúc bị ấy à chạy đúng đường cho ta đi xếp số 2 để lên đây có vẻ như là một nơi để trốn tạm thôi Chết rồi, thế bây giờ chúng ta đi đường nào bây giờ? chết không lợn như đâu Có cái quần què Đéo được, đéo được, nó canh ở đây rồi Súng phong được không được lạc rồi kéo nhảy qua được à, quả chiến liều quá chơi đi đâu nào nhỉ cắp mình đi rồi Thôi sao Không phải đi đường này rồi lại từ bên này qua Không nhảy vào đây được à, Ảo đấy nhở Ơ kìa Thế bây giờ kẹt ở dưới này à Kéo lên bờ được thì Đi đường nào Đây à, Đường này là đường từ lúc mình mình mình ra chỗ cửa này mà Ở khách sạn này mà Thế làm sao để qua được bên kia Thì có dây à chắn là đi qua đây rồi Nhưng có con bay bay này Ở à, đây đây đây đây đây đây đây Còn đây Ủa nhiều phòng quá khám phá bao giờ hết chỗ này có gì lút không vậy à đợi cái mới à mặt nạ mới à oh, có mấy bức tranh này có gì cả vào đây chỉ để thay mặt nạ thôi Đây rồi Có đường đi rồi Lại có đạn rồi Ok đấy mấy con này mấy con gì đây nhỉ đường đi lên này cái này có gì không không có gì Ồ, oh, đi, đi đến đoạn nào ở đây? từ nhưng mà trong này vẫn còn có phòng chưa đi à Không biết là nó sẽ dẫn đi đâu À tịt rồi Tịt rồi tịt rồi tịt rồi Chỉ là một cái ngách để mình có lút thôi Bắt buộc vẫn phải đi ra ngoài này nhau rồi à? Khá con què mẹ bị nó lùa như chó Khá gì mà khá Mấy con liền Không phải một con đâu Bám theo lối này Đi theo bọn kìa Ông này bị bắt đi rồi ui à đồng ấy con mẹ mà đứng vào đây ấy à con lợn lại đứng vào đây gục từng con một Ok chạy thôi Ok đi nào Vào trong Rồi Quá ngon Xuyên qua Khan khi chúng tôi rơi tới lòng đất thì bà hoàng nhận ra rằng hình bố của mình giờ đã trở một nơi xa lạ đây thú vị ở đây tôi có thể thấy mình an toàn hơn trong bóng tối của metro khi mà Bourbon quả quyết anh ta có bạn bè chạm trạm Dri Ok, thế là chui vào ống à ống thông gió. Đúng rồi. Đi đến ống thông gió này. Thế là cuối cùng ờ, vẫn phải chui xuống mặt đất. Thế, thế có vẻ như đường hầm bị sập có có đoạn đường hầm nào đó bị sập cho nên bọn này phải đi, đi lên mặt đất xong lại chui vào ống thông gió để để xuống cái ờ, đường hầm dri này You just stay here. First in, Here. Hold it! Who are you? Hey, give me some light. Oh, ha, ha. who do we have here? My life. It's Huckster. Ồ chúng ta có bốn lậu. Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course. The tools, of boss it is. Vậy đường quân đội chính phủ à? Okay, that's enough. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this later. Move it! Ô, oh, thế ông này để lại cho mình cái ba lô với cây AK này rồi. Ở đây rồi. Đây đây đây đây. À. Thế ông này cho cho mình cây AK của ông này luôn. Thôi lấy đi, lấy đi, lấy đi. Quên gì không? Yeah. There's nothing but the rats here. Okay, let's go. Phải quá, nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Đây rồi, thế như, như đã hứa là ông Ông này để lại cho mình cây AK này rồi Ngon luôn Bây giờ mình phải đi đâu đây Palo này không lấy được À đây, có lẽ mình sẽ đi đường bên này Thay vì đi ra bên này chịu chết Không, mình, mình... Ui dồi Bên này Bên này cũng có người ạ à. Đừng bảo mình phải bắn nhau với bọn này nhá Tình hình phải bắn nhau với bọn này rồi Lắp hay red dot qua có có có có bên khẩu AK này được không nhỉ? đi đâu À cố gắng cứu ông kia Bây lại phải cứu ông kia Ok Ok là Rồi ok vào lấy ít đồ đã Tắt hết nến đi đâu Không có gì à tối tân hơn bắn người dùng súng này thôi có vẻ đường này ổn hơn đi đường bên kia chắc là nhảy ra ngoài phát chịu chết luôn ạ ui khẩu ak cắt đuôi này xử thằng bên này trước mình có súng giảm thanh không phải xoắn Đường thông hè thoáng thế nhở Từ giờ cứu kiểu gì mới là điều quan trọng Súng tao có giảm thanh mà Quân nó không biết đông không này Rồi, đi xuống bên dưới được, ngon. Trốn ở đây được này Ngon luôn Nhưng mà không Không thông qua được bên này Lộ rồi phải sửa hai bên ạ ô, Có ai đó đang giúp mình thì phải Ui Đồng thế nhở làm sao đi cứu ông này được ta Đông vãi trưởng ạ à. cứt luôn Kiểu gì nhờ Mẹ bọn nó khỏe vãi tai ạ à. đồ lên kiểu gì Ui dồi, ui dồi Uầy, wow, không AK chất lượng thực sự địch nó spawn ra không tắt hết đèn đi được đây đi vào nhà bếp à Ôi nó huy động quân đi đâu hết rồi cái loàn ăn thật tao ok đấy chắc chắn nó phải vào phòng bên trong này rồi bắn hết bóng đèn đi đâu 플레이 Ok Bọn này đơn giản thôi Tắt đèn đi mới được Ê Mày sợ rơi xuống chỗ này Ngạt con mẹ thở luôn Ui à Vướng bẫy ạ The fuck Mấy con chó này Bẫy mình ạ Ui, bọn này bắt mấy con này nhốt ở đây What did you bring with you, bastard? Answer, suka, or I will shot you up! Rồi, giết thằng cầm đầu luôn. Artyom! Giết thằng cặp đầu luôn Ui ông này chết rồi Thôi xong Ông bò bơn chết mẹ rồi Cứu nó đâu You can keep your weapon down, young man. Sao tôi phải hạ súng xuống? But not unexpected finale for the likes of him. My à, name à, is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Cursed. This station's humidity is making me rheumatic. If you'd rather share your friend's fate, then by all means, stay. Thôi đi thôi. Rồi, tôi sẽ không giết ông. Chúng ta cần phải rời khỏi đây thôi. A wise decision. Okay. Han's appearance caught me by surprise. He did send someone helping from the shadows. Han assured me that Bourbon's fate was not tied to my own. But I regretted his death. Okay, was sau khi chúng ta đến được uh, một cái trạm nào đấy mà ông Bourbon yêu cầu và Bourbon yêu cầu thì um, cuối cùng thì Bonbon bị bắt và trong quá trình giải cứu Bonbon thì, uh, thì thì, thì mình xông vào và bị ông uh, ờ, Bonbon bị ông chỉ huy đã bắn chết rồi à, hiện tại thì lại xuất hiện một lão tên là Khan và bây giờ chúng ta sẽ phải đi cùng lão đến một cái ờ, gọi là gì ta đây đến một cái trạm bị uh, nguyền trạm bị nguyền rủa ok và có lẽ là hành trình này chúng ta sẽ tiếp tục ở tập tiếp theo thôi còn bây giờ thì uh, xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nhé Nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh Bye bye